Phần thứ nhất, cô và Tuliha giúp các con tìm hiểu đề bài. Bao giờ con cũng phải phân tích đề, tìm hiểu đề thật kỹ, từ đó con mới chọn lựa và khai thác ý được. Đó là mục tiêu vì sao mà cô và Tuliha luôn luôn mở đầu cho phần bài học. Trước hết, con cần phân biệt lễ, hội và lễ hội. Tiết trước chúng mình tìm hiểu chung về lễ hội rồi và thực ra phần này các con cũng đã tìm hiểu trong phần luyện từ và câu rồi đấy. Cô ôn lại cho các con một chút nhé. Lễ là nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa. Hội là một cuộc vui tổ chức cho đông người được dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt. Ví dụ, và có những ngày hội tưng bừng vui tươi thường được tổ chức theo đặc điểm của vùng miền hoặc được tổ chức vào mùa xuân. Ví dụ như hội vật, hội đua thuyền hay như hội đua ngựa, hội trọi trâu. Và kết hợp hai phần này, chúng ta có lễ hội, đó là những hoạt động tập thể bao gồm cả phần lễ và phần hội. Ví dụ, lễ hội đền hùng, lễ hội đền gióng, hay như lễ hội chùa hương, lễ hội cổ loa. Trong phần này, nghi lễ của tổ chức lễ rất trang trọng để tưởng nhớ, để tri ân những người đã có công và sau đó tổ chức những ngày vui trong dịp lễ hội đó.